Vâng mời các bạn hôm nay chúng ta đến với một ừ, trang trại lợn rừng à, Ở đây là với cái giống lợn là Ba lông Ba lông Tức là một cái nỗ chân lông của nó mà có ba cái lông lên các bạn Và à, sau đây thì chúng ta gặp uh, chủ uh, trang trại để giới thiệu và uh, Vâng thưa anh Đỗ uh, Tá Đạo là anh giới thiệu về lợn đi ạ À, giống lợn này là giống lợn ba lông là lấy từ uh, trên Lào Cai về là, là ờ, để gây giống à. thế thì hiện nay là là nhà tôi đã lấy được được 5 năm rồi và đang gây được ba con lợn lái và bây giờ hiện nay ở đây là hiện nay có tầm 50 con lợn con rồi tí nữa uh, để xong ừ, cho uh, giới thiệu để mời các ai muốn ăn lợn rừng và muốn nuôi thì thì đến vâng. là có đầy đủ cả Vâng, ờ, với cái giống lợn này thì ờ, thức ăn của nó thì nó ăn những cái gì ạ? Nó chỉ có à, như tôi nuôi là chỉ có ăn ba rượu với lại ừ, chuối thôi, với lại man. Man. À? Man mạch nhá. À cây mạch, ừ, cá mạch, cá mạch. Cá mạch nhá, cá mạch. Vâng. À, rượu là ăn ăn không đáng kể, vâng. chủ yếu là là ăn ba rượu với lại chuối là nhiều, còn mỗi một con lợn thì chỉ ăn lắm man thôi, lắm lắm cơm nguội được mà lắm man được đấy. À. Thế thôi. Vâng. Còn cơm nguội thì là mình nấu cho nó ừ, thì mình gọi là tất cả các loại hoa quả bánh à, hoa quả rồi các cây các các ừ, củ sắn củ củ khoai vâng. rồi bắp cải su hào vâng. là cho ăn được hết vâng. Thế và ừ, ở đây thì có rất nhiều chuồng Rất nhiều chuồng Mình chắc là phân khu ra phải không ạ? Phải phân theo từng đàn Vâng Thì với cái đàn này thì nó được ờ, Đàn này ờ, của nó là Mấy được 10 tháng à 10 tháng thì đến khi nào thì mình xuất bán ạ nói chung là cái lợn này cứ ai mua thì là bán thịt không không cứ không cứ phải là to vâng. Đấy. ở đây mình bán cân hay bán con ạ à, lợn giống thì bán con còn này, lợn này bán cân thì mình bán mấy một cân ạ bình thường như giá như nếu mà như giá của uh, thị, thị trường bây giờ là trăm tám nhưng mà mình chỉ bán trăm rưỡi thôi ô thế thì rẻ quá nhỉ thôi mình nuôi ra thì mình phải làm thế thôi vâng và tiếp theo là mình sang cái chuột thứ hai dạ. đây cái lông nó rất là tốt các bạn này mà mượt ống đẹp lắm đây chuột này thì được bao nhiêu tháng ạ cùng một đàn trong này cùng một lứa, vâng. Ừ, còn đây từ kia vâng, đây toàn bã chuối đấy các bạn này đấy. trong này toàn bã chuối đấy toàn bã cây chuối ăn mà lợn này nó rất nhiều lắm Ui ghê lắm, nó ghê lắm đấy, chẳng qua là là lỗi thôi. <laughs> nó đuổi không ai đuổi nó đâu thế ạ Đấy. đây là lợn, ờ, lợn giống ờ, ờ, mới được một ừ, tháng rưỡi lợn mini ạ Đấy. ôi rồi đây là một giống khác à phải không ạ cùng đấy là đấy là một một giống loại một giống đây chỉ có một giống đấy thôi à lợn mini nhưng mà sao nó bé đâu một đàn nó, nó khác nhau à tức là từng đàn một cái này thì nó lại đây đàn này đàn nhỏ vâng đó nứa một đàn một đàn đấy một lứa đẻ đấy một ừ, mười con có đàn thì đẻ bảy con đàn đẻ mười con quỷ đây là nước nước sạch đây các bạn này nước sạch nước nước sạch để cho nó uống này và cây chuối là để cho nó ăn này đây chuối đây là lợn lợn mẹ một con lợn mẹ vâng đây là con lợn mẹ đây con lợn mẹ này thì có tuổi đời là mấy năm con con này tuổi đời 35 35 lần rừng thì nó khác là ta cái gì ạ? nó lợn rừng nó khác là ta là bạc má hai cái má này hai cái má là là là bạc cái má này nó bạc à. các bạn này mà cái mõm nó dài như là đúng không chu chu chu chu ấy nhỉ mà cái mắt nó khôn lắm cái mắt nó rất là khôn đây cũng là, là mẹ đây cứ cho ăn rau ăn cho ăn rau ăn ăn, ăn, ăn chủ yếu là ăn rau ăn chuối đấy đây, các bạn này, đây cái bắp này cải bắp rau chuối các thứ rau chuối này đây cũng là con lợn đây lợn mẹ vâng. không tí xong quay lợn bụng vâng, con này thì mõm nó dài quá nhỉ mắt nó rất khôn nhá cái lợn rồi thì nó có bệnh nhiều không lợn này rất chi là khỏe vâng à, thế thì mình có phải tiêm phòng không không à không nếu mà đẻ ra là vẫn phải tiêm phòng bình thường tức là đẻ ra vẫn tiêm phòng như lợn kia cho đảm bảo à thế ạ đâu đấy thằng cầu đấy đây, đây là, thắng ơi đây là một đàn nữa đây là một đàn nữa là mini đàn này nhớ hơn à. đàn này là đàn, đàn này hai tháng tuổi ờ. Nợ ở tâm nào thì có giá cao nhất ạ? nói chung là uh, nếu mà bán là giống này là dễ bán hơn à, thích à? bán là bán hơn nuôi nuôi lớn là nếu mà lớn nhanh nhất năm cân là gọi lớn nhanh nhất không phải ba cân em ơi nợ này cũng là tạm lỗ bốn không cái này lại không ăn hết bao nhiêu à? nó ăn rất ít như như cừng này con lợn chỉ có một tí tí thế này thôi thế còn bao nhiêu cho anh vâng thế thôi ăn cây quả chứ cây củ các sắn củ khoai vâng. đây các bạn này trên trang trại này thì có gà gà ấp trứng này gà đẻ trứng gà đẻ trứng này và gà trống đấy thì ở đây là nó cứ toàn ăn chuối ăn dâu phải bắp đấy chứ còn à, không có quá quan trọng đấy rồi con run con dế nó ăn đây đấy và cái gà này thì khẳng định với các bạn là gà sạch 100% luôn rất là ngon có tắt cửa nhá vâng. đây là lợn đây đấy đây là lợn bố lợn được lợn bố để làm giống to lắm đấy to lắm đây là lợn bố đang đi phối phối với lại ờ, uh, lợn gái đấy. đấy con mẹ đấy vâng oai lắm nhỉ hai nhìn dữ lắm mà cái lông nó cũng đứng lên con này không có sừng ở chỗ à không có lanh à có lanh rồi thế à bây giờ phải đuổi vào không đuổi đi bây giờ đuổi vào khó đấy không khó dễ mà vào vào vào do mình nuôi thì tuần chủng mình nuôi mình toàn chủng mà vâng đấy đấy còn nếu mà ở rừng nó chắc ở rừng á rừng thì ghê lắm nếu ở rừng thì con kia kìa nó giữ kìa đây con này nó mới giữ thế à con này giữ con này không nó ra để quá thì nó cởi ra nó không cắn không cắn à? cởi thoải mái mà à? để tôi thoải mái đi cho ra được được người ta về nam mình phải thuần chủng dần chứ mình không thuần chủng xong rồi thì không có đẻ mình tiêm nào được đúng khi nào nó cắn mình không yeah. à, thì mình cho nó ăn tức này mình Dạ. Ôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Để ra. Cái này đem ra. cái này được đem ra. Đấy đây lợn con lợn mẹ này là 5 năm rồi sáu năm rồi đây mua tại trên rừng về sáu năm mà mua từ bé từ trên rừng về thế nó mới giữ lắm vâng nó đúng là lợn rừng thật đấy lợn rừng chuẩn luôn từ trên đem về để làm giống à. này. nhưng mà những cái con con của nó ở đây đây con nó đây lai ra thì nó lại ngoan có chú được đóng đấy không tức là mình ờ, khi mình lai ra mình thần chủng nó thì mình mình nó ờ, quen dần lúc bé này nó cũng chạy ghê lắm cứ thả rông hay lâm ra là nó khó nếu chứ còn cây nếu mà mình ờ, đấy là dạ. đấy vâng, nó mới như thế này nó thuần chủng hơn khối kiểu mình năng vào mình năng, năng vào, vào mình sờ nó là nó lắm đấy cái này trẻ con thích lắm nhỉ đua lợn chú đua đi chú đang kiểu cống đấy là đừng nào hành tạch nếu mà thả ra là mất ngay vâng. nhanh lắm nhưng mà thả ra thì không ai đuổi được vâng thả ra không ai đuổi được đấy như kiểu cống nhỉ ghê lắm vâng. cho nên là nuôi dần nó quen dần thì nó thuần chuẩn thôi vâng. nhìn như là như con vừa dụng nó mới tách mẹ nó được có mấy ôm mà à, à, thế đẻ ra nó có to đẻ ra nó bằng cổ tay đúng bằng cổ tay thế thì nó cũng như là mình có các bạn muốn ăn lợn sạch lợn, lợn rừng sạch lợn ba lông chuẩn sạch ngon chất lượng cao và giá thành lại hợp lý thì các bạn liên hệ với uh, ông Đỗ Tá Đạo Đỗ Tá Đạo ở khu trang trại song sóc sau trường đại học công nghệ sau trường đại học công nghệ và các bạn Hà Nội hai, vâng đấy à, Từ à, Sơn Bắc Linh và à, địa chỉ số điện thoại 0912 794 562 và nếu như các bạn à, muốn đặt mua đào hoặc là à, gà sạch trứng ngon thì à, ở đây là có bán buôn và có cả bán lẻ các bạn nhé thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại của ông Đỗ Tá Đạo để được à, Ờ, tư vấn cũng như là được ờ, dùng những cái sản phẩm nông sản sạch và thưa ông là đến dịp Tết mà các bạn muốn đến tham quan vườn thì mình có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Có, ạ, đúng là cũng ờ, sẵn sàng đón tiếp mọi người đến tham vâng. quan và uh, thăm trang trại của tôi. À, các bạn ơi, các bạn nhớ uh, bấm đăng ký kênh nhé, bởi vì chúng tôi sẽ còn trở lại với còn rất nhiều video hấp dẫn nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục đăng nhiều video hay hơn nữa để cho các bạn uh, chúng ta được thưởng thức những cái phóng sự mà gần gũi thân thuộc nhất với bà con với những trang trại nhà vườn và uh, chúng tôi hứa với các bạn là chúng tôi sẽ theo dõi cái vườn đào này cho đến tận Tết uh, năm 2022 để cho các bạn uh, chiêm ngưỡng cái vườn đào bên một cái bờ sông uh, rất là uh, rất là hoang sơ nhưng mà vườn đào này năm Tết vừa rồi được mệnh danh là vườn đào đẹp đẹp nhất của khu đình bảng Từ Sơn đấy các bạn ạ và nhưng mà chủ vườn ở đây rất là khiêm tốn vườn <laughs> đào này rất đẹp và vườn bưởi thì lại rất tuyệt vời và những bạn nào mà muốn mua những uh, ví dụ như là nhót này nít này ở đây có rất nhiều những sản phẩm để các bạn mua đấy thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh các bạn nhé và mọi à, thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 906 hoặc 09 14 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo